Nhận định trận Oxford gặp Arsenal diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 1. Hành trình FA Cup năm nay của Arsenal bắt đầu với chuyến lòng khách đến sân Casam của Oxford United. Với một đối thủ yếu ở hạng dưới thì cơ hội để Arsenal bước tiếp là rất rõ ràng. Tinh thần hưng phấn của Arsenal trong một thời gian dài đã bị chặn đứng bởi Newcastle. Đoàn quân của Atita thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể đánh bại được Newcastle tại Emirates. Kết quả là pháo thủ đã bị cầm hòa 0-0 ngay ở sân nhà và để Man City thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng Premier League xuống còn 5 điểm. Arsenal còn phải nhận một án phạt vì đã bao vây trọng tài. Cuộc đua vô địch ở Premier League còn rất nhiều gian nan với Arsenal. Trong tháng 1 này, họ còn những trận đại chiến với cả Tottenham và Man United. Những trận đấu này có thể xem là bước ngoặt khó khăn đối với Arsenal vì họ cần những kết quả tốt nhất để bảo vệ ngôi đầu bảng xếp hạng khi mà Man City luôn sẵn sàng vươn lên. Nhưng tạm thời thì Arsenal sẽ hướng sự tập trung sang một đấu trường khác, đó là FA Cup. Arsenal là đội giàu thành tích nhất ở đấu trường này với 14 lần đăng quang vô địch. Họ đã lên ngôi 4 lần trong 9 mùa giải gần nhất vào các năm 2014, 2015, 2017 và 2020. Nhưng kể từ khi đánh bại Chelsea ở trận chung kết năm 2020, Arsenal đã bị loại ở vòng 4 bởi Southampton và năm ngoái là một bất ngờ khi đã để Nottingham Forest đánh bại ngay vòng 3. Dù vậy thì trong 13 trận gần nhất gặp các đội hạng 3 trở xuống ở FA Cup của Arsenal đã đều kết thúc bằng một chiến thắng. Hành trang của Arsenal trước trận đấu này là chuỗi 4 trận bất bại ở sân khách. Đây là lần đầu tiên mà Oxford đụng độ Arsenal kể từ mùa giải 2002-2003. Ở trận đấu đó thì Arsenal thắng với tỷ số là 2-0. Có một điểm may mắn khi mà Arsenal đang quang vô địch FA Cup khi đánh bại Oxford ở mùa giải đó. Tuy nhiên, Arsenal sẽ gặp phải một rào cản lớn đó là Man City ở vòng 4 nếu vượt qua Oxford và cơ hội vô địch cũng giảm đi ít nhiều. Trận đấu với Oxford sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Arteta sử dụng những quân bài dự bị và thử nghiệm những chiến thuật mới. Emily Smith Rowe có cơ hội ra sân lần đầu kể từ tháng 9. Còn thủ môn Matt Turner cũng có thể bắt chính thay thế Ramsdale một dàn cầu thủ dự bị là Rob Holding, Fabio Vieira, Mohamed Elneny, Marquinhos và Albert Sambi Lokonga đều có thể đổi đá chính. Arsenal chỉ còn hai ca chấn thương duy nhất, đó là Gabriel Jesus và Reece Nelson. Điều đó giúp cho huấn luyện viên Arteta thoải mái xoay tua mà vẫn giữ được sức mạnh đáng kể cho Arsenal. Bước tới vòng 3, đó là một thành tích tốt hơn so với mùa giải năm ngoái của Oxford. Ở những vòng đấu trước thì Oxford đã đánh bại Woking và Exeter City. Phần thưởng của họ là một trận đấu với một đại diện tên tuổi của Premier League là Arsenal. Oxford cũng có thể tự tin đôi chút khi họ đã vượt qua vòng 3 FA Cup ở 3 trên 6 mùa giải gần nhất. Hành trình tiến xa nhất của Oxford là lọt tới vòng 5 ở mùa giải 2016-17 trước khi bị đánh bại bởi Midleaf Road. Tuy nhiên thì đánh gục ngã gã khổng lồ ở Premier League có thể xem là một giấc mơ với Oxford. Họ chỉ thắng một trong 8 trận đấu gần nhất tại FA Cup khi đối đầu với các đại diện của Premier League. Đó là chiến thắng trước Swansea ở vòng 3 mùa giải 2015-16. Dù vậy thì phong độ gần đây của Oxford đã không đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Đoàn quân của Carl Robinson chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Oxford United bước vào năm 2023 với một thất bại trước Exeter City. Điều đó đã khiến cho Oxford bị chôn chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của giải hạng 3 nước Anh. Mục tiêu của họ bây giờ chỉ là giành giật tấm vé trụ hạng. Oxford chỉ giữ sạch lưới một trong 11 lần ra sân gần nhất ở tại Kasham và đương đầu với một thử thách khổng lồ như là Arsenal thì việc phải vào lưới nhật bóng là một điều chắc chắn Đáng tiếc cho Oxford khi họ đang phải hứng chịu cơn bão chấn thương ở trên hàng công với sự vắng mặt của bộ đôi Kelly Joseph và Sam Bandock. Điều này khiến cho Oxford có thể phải sử dụng cầu thủ trẻ 18 tuổi là Gatlin Donko và cơ hội để họ làm nên bất ngờ trước Arsenal thực sự đó là không nhiều. Về phong độ gần đây của hai đội Oxford chơi cực tệ trong khoảng một tháng trở lại đây. Họ chỉ thắng một trong năm trận gần nhất ở League One tức là giải hạng 3 ở Anh, hòa 2 và thua 2. Với phong độ này thì Oxford khó lòng tạo ra bất ngờ ngay cả khi Arsenal chỉ sử dụng đội hình 2. Về phía đội khách thì Arsenal đang có dấu hiệu sa sút phong độ cho dù chưa rõ ràng. Ở trong 5 trận chính thức gần đây, pháo thủ chỉ thắng được 3 trận, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Thất bại duy nhất của họ đến ở Carabao Cup khi họ đã để thua Brighton 1-3 ngay ở sân nhà Emirates. Đó là trận đấu mà huấn luyện viên Mikel Arteta phần nào nhìn thấy được sự chênh lệch giữa một đội dự bị và đội một của Arsenal. Về đội hình dự kiến của hai đội, câu lạc bộ Oxford sơ đồ dự kiến sẽ là 4-3-3. Các cầu thủ dự kiến MC Ginty, Anderson, Long, Murray, Bro, Bate, MC Win, Branagan, Winchut, Taylor, và Mofi. Câu lạc bộ Arsenal với sơ đồ dự kiến là 4-2-3-1. Các cầu thủ dự kiến Turner, Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney, Eneni, Lokonga, Marquinhos, Odegaard, Vieira và Enketia. Nhận định về trận đấu Oxford sẽ không thua đậm Lựa chọn Arsenal ở trận đấu tới có thể nói là một quyết định dễ dàng. Hàng thủ của Oxford chơi không tốt, trong khi hàng công lại thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ tâm lý của Arsenal thì họ sẽ không cần thắng đậm ở trận này. Đối thủ tiếp theo của Arsenal ở FA Cup đó là Man City, cho nên huấn luyện viên Arteta chắc chắn sẽ cất tất cả trụ cột ở ngoài sân. Arsenal bắt buộc phải giữ quân vì họ sẽ phải chơi 3 trận đại chiến liên tiếp trong nửa cuối tháng 1 này. Hạ gục Oxford là công việc quá đơn giản và Arsenal không cần đến những trụ cột làm điều đó. Trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Số lượng bàn thắng ở trận đấu tới phụ thuộc nhiều vào ý chí của cầu thủ Arsenal. Nếu muốn thắng nhẹ nhàng, Arsenal hoàn toàn có thể giữ khoảng cách an toàn một cách thoải mái. Các cầu thủ dự bị của Arsenal sẽ được trao cơ hội thể hiện. Tuy nhiên thì việc ít được ra sân và cũng ít đá cùng nhau có thể sẽ khiến dàn kép phụ của Arsenal chệch nhịp. Cũng vì thế mà trận đấu có thể xuất hiện ít bàn thắng. Trận đấu sẽ không có quá 3 bàn thắng. Số lượng bàn thắng ở trận đấu này dễ ở mốc thấp vì có những điểm cả nhất định. Nếu như là tỷ số sớm được nâng lên 2-0 cho Arsenal thì đội bóng thành London hầu như sẽ chủ động giảm nhịp và chơi chậm hơn. Trong khi đó, nếu tỷ số là một đều thì Arsenal sẽ chỉ cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ hai quyết định để kết liễu Oxford. Do vậy mà trận đấu này dễ sẽ chỉ xuất hiện từ 2 cho đến 3 bàn thắng được ghi. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Oxford thắng 1 trên 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường Oxford ghi được hơn 2 bàn thắng ở 5 trận gần nhất chơi ở sân nhà tại mọi đấu trường Oxford để thủng lưới một bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Arsenal chỉ để thua 1 trên 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường Arsenal ghi dưới 2 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Nhận định về tỷ lệ kèo châu Á hiệp 1 Handicap trận đấu này được nhà cái niêm yết trên sàn giao dịch, đó là Arsenal chấp với tỷ lệ là 0, 2, 1 trên 4, trong khi kèo hiệp thi đấu đầu tiên là 0, 1, đã phản ánh chính xác thực lực cũng như đẳng cấp giai đội. Oxford United chỉ là đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 của Anh. Phong độ của đội chủ nhà cũng không thực sự tốt khi chỉ đứng thứ 15 ở giải đấu của mình. Việc phải đối đầu với Arsenal ở vòng 3 FA Cup khiến cho cơ hội đi tiếp của họ là rất ít Tuy nhiên thì cần nhấn mạnh rằng ở những trận đấu như thế này, các đội bóng lớn thường không bung quá nhiều sức và chủ động xoay tua lực lượng. Với Arsenal thì việc phải thi đấu ở mật độ dày đặc trên mọi đấu trường có thể buộc huấn luyện viên Arteta thực hiện những sự thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát. Và vì thế, thật khó để tin pháo thủ có sự nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu. Nhận định về tỷ lệ kèo cả trận Oxford United đã vượt qua Working và Exeter City để ghi tên mình vào vòng 3 FA Cup với Arsenal đội bóng đang thi đấu ở League One đã cố gắng vượt qua vòng 3 ở 3 trong số 6 mùa giải gần đây, tiến xa hơn đến vòng thứ 5 ở mùa giải 2016-17. Chiến thắng duy nhất của Oxford trong 8 trận gần đây nhất tại FA Cup trước các đối thủ ở Premier League đó là trận Swansea ở vòng 3 mùa giải 2015 16 Nhưng phong độ gần đây có thể không tạo được niềm tin cho các học trò của Ken Robinson khi chỉ giành một chiến thắng ở 5 trận gần nhất của họ. Bên phần đối diện thì mục tiêu lớn nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay đó là cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh. Pháo thủ thành London đã hy sinh đấu trường Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup để có thể không nằm trong danh sách ưu tiên của huấn luyện viên Arteta. Bởi vì ngoài ngoại hạng Anh, họ cũng đã vào tới vòng 1/8 của Europa League. Tuy nhiên thì ngay cả trong sân đội hình dự bị, nhưng đẳng cấp của các cầu thủ Arsenal vẫn là vượt trội so với đối thủ Oxford. Một chiến thắng dành cho pháo thủ là điều không có bất ngờ nhưng để có thể chinh phục mức kèo châu Á với tỷ lệ là 0, 2, 1 trên 4 là điều không khả thi đối với Arsenal. Nhận định về kèo tài xỉu Những trận đấu có sự góp mặt của Oxford đang diễn ra với thế trận rất chặt chẽ và kín kẽ khi có 3 trên 5 trận đấu gần đây đều không có quá hai bàn thắng được ghi. Ở bên phần sân đối diện thì sức mạnh tấn công của Arsenal bị nghi ngờ ở trận đấu này khi chỉ tung ra sân đội hình dự bị. Và một chiến thắng vừa đủ